Xin ờ, chào tất cả mọi người Ngày hôm nay sẽ nói về cái câu chuyện là với các cái ờ, giống chó nói chung thì cái con chó chúng ta nên cho nó ăn một ngày mấy bữa thì trước đây mình cũng như mọi người cái thời kỳ đầu mà mới nuôi chó thì cũng như mọi người muốn là người ăn mấy bữa thì con chó nó cũng ăn từng đấy bữa thành ra là kể cả là cho trưởng thành mình vẫn cho nó ăn 3 bữa một ngày nhưng mà thực ra ấy, cái hệ tiêu hóa của con chó nó không như của người chúng ta ờ, con uh, chó hay là con mèo cái tiêu hóa của nó nó theo kiểu khác và cái dạ dày của nó nó có thể chứa được cái lượng ăn lâu hơn một con, con chó ở ngoài tự nhiên đấy à, ờ, đơn giản là gần nhất với con chó là con chó xoáy đi hay là con mèo con mèo ta của chúng ta nếu mà nó được ăn một bữa non đi theo kiểu con mèo nó bắt được chuột hay là con chó ở ngoài tự nhiên ấy, mà nó săn được con mồi nó ăn thì một cái bữa ăn của nó có thể hai ngày nó tiêu hóa mới hết con mèo ta của chúng ta nếu mà nó bắt được chuột ấy thì có thể nó ăn một bữa chúng ta sẽ thấy là nó bỏ cơm hai ngày là cái chuyện bình thường bởi vì sao bởi vì nó vẫn tiêu hóa chưa hết đó thì đấy là cái câu chuyện ờ, mà chúng ta có thể để chúng ta suy ngẫm và với cái con chó trưởng thành thì uh, hiện tại bây giờ là mình đang cho chúng nó ăn một bữa một ngày khi mà có cho con thì mình cho ăn một bữa chính và một bữa phụ với con chó trưởng thành bởi vì sao bởi vì đến bữa ấy, uh, thì cái con chó con nó ăn thì cũng phải cho con chó trưởng thành một tí chứ nếu mà không thì nó thèm bởi vì nuôi cùng nhau đó còn nếu mà mọi người nuôi một con ấy thì nếu như ở nhà ở trại nhà mình đầu tiên mình sẽ nói là cái cái cái cách cho ăn ở trại nhà mình trước thực tế rồi sau đấy sẽ nói cái câu chuyện thêm lý do tại sao để cho ăn như vậy thì đầu tiên đấy là cái cách cho ăn là à, siro này đây siro đây đây ngồi phải có con ở ngồi đây thì mới được ok như ờ, bọn ờ, siro này là chó nhà đẻ ra này à, nuôi từ bé này đến bây giờ là nó 2 tuổi rồi thì à, với con cho con của trại nhà mình ấy cái giai đoạn tập ăn khi mà mà giai đoạn tập ăn thì uh, cái dạ dày nó rất là nhỏ uh, thì cho nó ăn một ngày ba bữa hoặc là có thể đến một ngày bốn bữa Messi lên thích lên ghế ngồi thích lên ghế thì lên ghế ngồi chứ còn đây nó lên đây chơi thôi chứ chưa thế Siro ngồi xích vào đây cho mẹ ngồi vậy Messi có lên không lên thì lên kia ngồi ok ngồi đấy nhìn vào video nhìn vào video không cái này không chưa ăn được à, với cái con chó con ở cái giai đoạn tập ăn thì có thể nó ăn 3 bữa hoặc 4 bữa một ngày với con chó con đến giai đoạn khoảng 2 tháng khi mà mọi người mới bắt con chó về mọi người cũng nên cho nó ăn khoảng 3 bữa một ngày nhưng đến khi con chó nó khoảng tầm 3 tháng và 4 tháng thì cái dạ dày của con chó nó to hơn mọi người có thể chuyển dần sang ăn hai bữa có thể là con chó 4 tháng là chúng ta bắt đầu áp dụng cái chế độ ăn hai bữa một ngày sáng tối rồi và chúng ta sẽ giữ cái hai bữa một ngày sáng tối như thế đến khoảng tầm con chó nó khoảng tầm 10 tháng 9 tháng 10 tháng là lúc đấy cái dạ dày của nó nó đủ to cái hệ tiêu hóa của nó nó phát triển dạ dày nó đủ to để nó có thể chứa được cái lượng ăn đủ trong một ngày của nó và nó vẫn tiêu hóa tốt thì khi ấy chúng ta có thể chuyển sang một bữa một ngày như là những con chó trưởng thành những con chó trưởng thành của mình là mình đều cho ăn một bữa một ngày thôi đây là mọi người thấy đong cám này là đong cám 4 lạng ờ, hơn 4 lạng một chút này là cái khẩu phần ăn một ngày của chúng nó là mình cho ăn bọn ờ, mấy con này là mình cho ăn buổi chiều bởi vì buổi sáng thì ờ, chủ ờ, dậy giờ giấc lung tung hay dậy muộn thành ra là cho chúng nó ăn buổi chiều thì nó sẽ luôn luôn ăn đúng giờ thì đó là cái câu chuyện nếu mà các bạn hỏi là một ngày cho ăn mấy bữa thì là ok thì con chó trưởng thành nhé chúng ta có thể cho nó ăn một ngày ba bữa nếu các bạn có thời gian nhưng mình muốn nói ở đây là kể cả là chúng ta cho ăn một ngày một bữa con chó nó vẫn ok tất cả mọi thứ tốt và nó không bị theo kiểu là như là chúng ta sợ bị đói như kiểu là người chúng ta là ăn từ sáng đến trưa là đói rồi từ trưa đến tối là đói rồi nếu mà bỏ bữa thì thương nó đói hầu như là mọi người là thương con chó đói nhưng mà đấy mọi người hôm nay thì chia sẻ để mọi người biết được là cái hệ tiêu hóa của con chó nó khác của người bởi vì sao bởi vì trên thực tế khi mà mình cho con chó của mình nó ăn một bữa một ngày nha mình cho ăn vào bữa chiều này thì mình thì hay cho chó di chuyển bằng ô tô thì những cái con chó của mình ấy, trong những cái loạt chó của mình thì cũng có những con nó bị say xe mấy con này thì nó không bị nhưng cũng có những con nó bị say xe như con Hanna chẳng hạn là nó là một con bị say xe đi ờ, đường dài mà đi hay dừng đỗ là nó có thể nó bị say xe thì nó say xe là thỉnh thoảng đi qua đợt là nó bị nôn nó say xe nó nôn như người ấy ói ấy thì cái việc mà mình giả sử mình cho ăn từ chiều hôm nay này nếu đến bữa chiều hôm chiều tối hôm nay nếu buổi trưa ngày mai mình chở nó đi ờ, bằng xe và nó bị say xe thì mình thấy nó vẫn nôn ra hạt nha mọi người nhé vẫn nôn ra hạt có những cái đợt đấy thì mình di chuyển là mình chở cái con chó sát cái giờ ăn tiếp theo tức là buổi chiều hôm nay này thì trước cái buổi chiều ngày mai cứ coi như là đến tận buổi chiều ngày mai đi thì mình mới chở nó đi xe thì con chó nó vẫn nôn ra một ít hạt tức là trong dạ dày nó vẫn còn nha mọi người nhé nó nôn nó nôn ở dạ dày thôi chứ nó không nôn ở, được ở ruột nó xuống ruột là thôi nhưng mà đấy là để mọi người biết được là con chó cho nó ăn một bữa một ngày thì từ buổi bữa ngày hôm nay đến bữa ngày mai trong dạ dày của con chó nó vẫn còn đồ ăn và chúng ta không phải lo cái việc là con chó nó cồn cào ruột gan như người chúng ta người chúng ta là cái tiêu hóa thời gian tiêu hóa là nó uh, nhanh hơn và cái quan trọng ấy là cái lượng ăn của chúng ta nó ít cái dạ dày của chúng ta chứa ít dạ dày của con chó nó chứa nhiều đó thì cái đấy là cái mà để mọi người có thể từ đấy mọi người sắp xếp cái chế độ ăn cho con chó của mình chứ không phải là uh, lo là nó khi mà cho nó ăn một bữa một ngày mà uh, cái con chó của chúng ta nó bị cồn ruột nó bị thưa uh, nó đói thương khi chúng ta yêu quý chó ấy, và chúng ta nuôi con chó ở gần gũi chúng ta ấy, thì đến bữa chúng ta ăn thì nó có thể ra là nó ngồi nó nhìn ok lúc đấy chúng ta cho nó một hai miếng nhưng đấy là cho nó ăn theo kiểu ăn vặt nhé gọi là cho ăn cho vui chứ không cần phải cho nó ăn đấy là bữa của nó bữa của chúng ta cũng là bữa của nó không cần phải như thế dễ hiểu thì mọi người có thể thể thể thể thể um, uh, linh động suy nghĩ ra một chút là giả sử như trẻ con nó ăn nó khác với người lớn ăn trẻ sơ sinh nó ăn khác với người lớn ăn trẻ sơ sinh nó bú sữa mẹ ấy hai tiếng 3 tiếng nó bú một lần đó người lớn chúng ta mà cho ăn 2 tiếng 3 tiếng cho ăn một bữa làm sao chúng ta ăn được chúng ta phải 5-6 tiếng chúng ta mới ăn một bữa nếu mà chúng ta ăn cái bữa rất no và chúng ta không phải làm một cái việc gì đấy mà nó tiêu năng lượng lắm thì đến bữa tiếp theo có khi chúng ta ề à chúng ta còn không muốn ăn bởi vì sao bởi vì cái đồ ăn của cái bữa trước chúng ta tiêu hóa nó còn chưa hết chúng ta chưa đói đó thì với con chó mọi người có thể hiểu là với con chó trưởng thành con chó khoảng tầm không cần phải trưởng thành đâu khoảng tầm 10 tháng trở lên là nó có thể chứa được cái dạ dày của nó có thể chứa được cái lượng đồ ăn cho cả ngày rồi nhưng nó có một cái này là cái con chó mà tầm 10 tháng đi 9 10 tháng thì cái phần ăn của nó ở trong giai đoạn đấy nó vẫn đang nhiều nó nhiều hơn con chó trưởng thành giả sử với cái hạt này đi con chó trưởng thành nó ăn một ngày 4 lạng mốt con chó 40 cân một ngày ăn 4 lạng mốt nhá cái hạt này nhá hạt khô thì cái con chó ở tuổi lớn 9 tháng 10 tháng ấy, một ngày nó ăn 6 lạng đó mọi người 6 lạng đến 6 lạng rưỡi với cái hạt này thì mọi người sẽ thấy là 4 lạng mốt đấy tí nó mình ngâm ra mọi người sẽ thấy là nó sẽ nở đúng bằng từng đây luôn cho từng này nước là cái phần ăn của chúng nó nó sẽ nở đúng bằng từng này thì nó sẽ tương đương với 4 lạng mốt này nó tương đương với khoảng tầm 1 cân 8 đồ ăn tươi nếu mà bình thường chúng ta cho ăn nó tương đương như thế nó nhân lên gấp khoảng tầm uh, ờ, 3 lần 4 lần với cái lượng đồ ăn tươi bình thường thì đây là cái phần ăn một ngày của một con chó trưởng thành nhưng nếu mà cái con chó đang tuổi lớn đấy thì chúng ta vẫn nên chia ra hai bữa để làm gì để không phải là bởi vì là sợ chúng nó đói mà bởi vì là như thế là để cho nó tiêu hóa tốt nhất chia ra làm hai lần để cho dạ dày nó không bị quá căng đó mọi người hiểu là đấy cái mục đích là như thế thôi còn chúng ta không sợ cái đường ruột ở ờ, trong cái dạ dày của con chó nó không có đồ ăn khi chúng ta cho nó ăn một kể cả một bữa bởi vì à, chúng ta không sợ là là, là dạ dày của nó rỗng à, nó hại dạ dày hay là nó cồn cào ruột gan như là ở người chúng ta mà đấy là chúng ta chia ra hai bữa với con chó đang tuổi lớn là bởi vì cái lượng ăn của nó rất là nhiều và chúng ta chia ra như thế là để cho nó tiêu hóa tốt cho nó không bị căng quá bởi vì với cái con chó trưởng thành mà cái lượng ăn một ngày mà cho ăn một bữa ấy, thì nó ăn xong là nó lộ bụng ấy bụng nó hơi có độ no nhìn lộ bụng luôn thì cái con chó tuổi lớn cái lượng ăn nó nhiều hơn chúng ta nên chia ra là lý do là như vậy thôi thì như thực tế ở trại nhà mình ấy thì những cái con mà trưởng thành khoảng 10 từ khoảng tầm 15 tháng trở lên là mình sẽ cho ăn một bữa một ngày thôi bởi vì tầm đấy nó ăn ít cái tầm mà con chó ăn nhiều nhất đấy là cái tầm con chó nó ở 5 tháng này 6 tháng này 7 tháng này 8 tháng là bốn cái tháng đấy là cái con chó của chúng ta nó cái lượng ăn của nó là nhiều nhất nó giai đoạn nó lớn nhanh nhất nó ăn nhiều nhất thì ở trong cái giai đoạn đấy chúng ta nên chia ra cho nó hai bữa một ngày nếu các bạn có thời gian sáng các bạn có thể dậy sớm thì các bạn có thể chia cho nó ba bữa một ngày ok nhưng mà cái việc ba bữa là không cần thiết nha mọi người nhé hai bữa là thoải mái để mà cái lượng đồ ăn đấy nó ăn hai bữa là thoải mái để nó ăn đủ cái lượng đồ ăn nó cần cho một ngày và cái dạ dày của nó tiêu hóa tốt không bị căng đó còn cái bữa ở giữa có thể là cái bữa cùng vào cái bữa chúng ta ăn thì ok chúng ta nuôi con chó thả nó chạy loanh quanh ở trong nhà thì chúng ta cho nó ở miếng dùng có thể dùng đồ ăn của nó Ờ, giả sử như là với con chó to này đang tuổi lớn này giống này đang tuổi lớn mà một ngày của nó giai đoạn nó ăn nhiều nó có thể ăn 6 lạng rưỡi thì có thể là gì có thể chúng ta cho bữa sáng 3 lạng bữa tối 3 lạng còn một nửa lạng cái là chúng ta cho bữa trưa tức là gì là cho nó ăn theo kiểu là ăn cho vui mồm thôi hoặc nếu không chúng ta cho ăn hết sáng với tối bữa trưa chúng ta có thể cho nó ăn vặt một cái miếng gì đấy thôi là đủ đấy gọi là ăn để cho nó vui thôi chứ không phải không nó không cần thiết thì đấy là cái chia sẻ thực tế về cái số lần ăn và cái thực tế là cái con chó của mình khi mà mình di cho nó chở nó di chuyển bằng xe và nó vào những con say xe thì mình mới biết được là thực tế nhá là mình biết được là đến cái bữa tiếp theo một ngày cho ăn một bữa thì từ bữa hôm nay đến bữa tiếp theo ở trong dạ dày nó vẫn còn một phần đồ ăn cho nên mọi người không cần phải lo ở cái việc là cái đồ ăn nó bị hết nó con chó nó rỗng ruột nó bị đói bởi vì cái cơ chế thì mọi người có thể hiểu đơn giản như thế này này là cái đường ruột của con chó giả sử như nó to bằng hai ngón tay rồi đi giả sử như vậy thì với 1 phần ba cái bát này nếu chúng ta chia làm ba bữa nhá cùng một cái lượng này 1 phần ba cái bát này thì sao thì nó vào dạ dày nó chui qua một cái đường ống là đường ruột như thế này thì nó cần một cái quãng thời gian nào đấy để nó chui hết được cái đồ ăn này thì nó sẽ hết cái cái đồ ăn ở trong dạ dày của nó đúng không nhưng nếu mà chúng ta cho luôn gấp 3 tức là cho hết cả chỗ này bằng 3 lần thì đương nhiên cái thời gian để nó chui qua cái đường ống này tiết diện là nó là cố định của cái đường ruột thời gian để nó chui qua cái đường ruột tức là chính là cái thời gian để tiêu hóa nó phải lâu hơn bởi vì cái tốc độ chui qua đường ruột của nó là một cái tốc độ nào đấy cố định kiểu như vậy nó có thể thay đổi nhưng nó không có đáng kể trong trường hợp mình cho ăn ít hay mình cho ăn nhiều thì đó là cái mà vì sao mà cho nó ăn một bữa thôi nhưng mà sang đến cái ngày tiếp theo chúng ta cũng không sợ nó đói bởi vì là nó tốc độ nó chảy qua cái đường ruột nó uh, tiêu hóa ở trong cái đường ruột của nó nó có một cái tốc độ nào đấy thôi và khi mà cái lượng ăn nó nhiều cái đồ ăn nó nhiều thì nó cũng phải chảy từ từ nó mới hết được chắc chắn thời gian tiêu hóa nó phải dài hơn nhiều so với việc chúng ta cho ăn ít đó thì đấy là cái chia sẻ và cũng là cái mà có cái thực tế để mọi người có thể yên tâm được là cái việc là kể cả con chó trưởng thành chúng ta cho nó ăn một bữa một ngày nhưng quan trọng là chúng ta phải cho ăn đủ lượng của một ngày cho nó thì con chó của chúng ta không có sợ là nó bị rỗng ruột nó bị hại dạ dày nó bị đói hay là này kia còn cái con chó mà đang tuổi lớn thì chúng ta phải chia ra nhiều bữa vì cái lượng ăn mà con chó đang tuổi lớn nó cần nhiều hơn con chó trưởng thành chúng ta cho ăn một bữa một là cái con chó nó còn nhỏ cái dạ dày nó không thể chữa đủ được hai nữa là cái dạ dày của con chó non với con chó non 2, 3, 4 tháng tuổi cái dạ dày của nó rất là mỏng cái cái khả năng co bóp của nó nếu mà cho chúng ta cho nó ăn no ấy thì cái co bóp của nó nó kém và cái co bóp của nó kém thì nó tiêu hóa kém thành ra là với con chó nhỏ thì chúng ta này không nên cho ăn no chúng ta cho ăn ở một cái mức độ nào đấy thôi còn với con chó to chúng ta có thể cho no hơn cái con chó nhỏ một chút có thể cho thấy bụng nó vẫn tiêu hóa tốt được bởi vì cái dạ dày của nó khỏe hơn cái con chó nhỏ nhiều dạ dày nó dày hơn và cái cơ dạ dày nó khỏe hơn các thứ thì đó là cái mà như vậy chốt lại là về cái số bữa ăn thì mọi người có thể tham khảo cái cách như thế này là cái con chó từ 2 đến 4 tuổi đi từ 2 tuổi à, từ 2 tháng tuổi con chó 2 tháng tuổi và 3 tháng tuổi mọi người nên cho nó ăn 3 bữa một ngày. Từ 4 tháng tuổi trở lên đến khoảng uh, 11, 12 tháng tuổi. Đó là tùy giống nha mọi người nhé. Tức là ở trong cái tuổi lớn của nó ấy. Quan trọng là trong tuổi lớn của nó từ mình cứ tính trung bình là từ 4 tháng đến 10 tháng đi là đa số các giống chó nó sẽ phát triển mạnh nhất ở trong giai đoạn đấy thì chúng ta nên cho ăn hai bữa một ngày giai đoạn đấy là lượng ăn nó nhiều nhất từ 4 tháng đến 10 tháng còn mỗi một giống chó nó mà kiểu có những cái giống chó thì từ 11 tháng trở lên thì nó đã là một cái con chó trưởng thành rồi nó nó chưa phải là tuổi trưởng thành nhưng cái cơ thể của nó nó đã như y như một con chó trưởng thành rồi thì chúng ta có thể chuyển sang cho ăn một bữa nhưng cũng có những cái giống ấy thì 11 tháng nó vẫn còn ở, đang ở trong cái tuổi lớn của nó thì cứ ở trong cái tuổi lớn của chúng nó mà cái lượng ăn của chúng nó cần nhiều cái lượng ăn thì mọi người đơn giản là nhìn ở trong trên trên, trên cái hướng dẫn của cái Ờ, bao hạt thôi hoặc là trên những cái hướng dẫn dành riêng cho giống chó hoặc là dựa vào những cái thực tế một cái giống chó nó phát triển như thế nào thì chúng ta điều tiết thì trong tuổi lớn thì chúng ta nên cho ăn hai bữa trong tuổi lớn nhanh nhất còn nếu mà cái con chó còn non thì chúng ta nên cho ăn ba bữa đó còn cái giai đoạn trước đấy thì giai đoạn dành cho người nhân giống thì mọi người không cần phải quan tâm bởi vì lúc ấy có thể phải cho ăn 3 bữa một ngày giai đoạn ban đầu tập ăn có thể phải cho ăn 4 bữa một ngày bởi vì là nó như là các con chó nó bú mẹ ờ, như kiểu trẻ con bú mẹ nó sẽ phải ăn nhiều lần mỗi lần một ít một tí một tí kiểu vậy còn khi trưởng thành thì chúng ta sẽ chăm chó rất là nhàn một bữa một ngày thôi chứ không cần phải nhiều còn bình thường là có thể cho nó ăn vặt đây giả sử như đây có mấy quả uh, quýt này là đều buổi tối uh, chủ làm muối uh, cho chó muối theo kiểu như vậy đấy là cái đồ ăn vặt của chúng nó chứ không nó không cần phải bữa ăn chính bữa ăn chính một bữa thôi đấy đây này nói chuyện với mọi người từ nãy đến giờ này là hạt bắt đầu ờ, nở rồi đây hạt bắt đầu nở rồi đây sắp được ăn rồi đó lọ canxi này là tí bổ sung cho chúng nó là một ngày một viên với cái con chó trưởng thành và nó không có cái vấn đề gì cả đây như siro này là đang lên giống này siro là hôm nay lên giống này là bổ sung cho siro hai viên một ngày đến khi phối giống thì dừng đó không là đến khi nào gần đẻ thì lại bổ sung cho hai viên một ngày à, còn uh, Melsi với Pila thì bổ sung viên một viên một ngày gọi là mang tính chất là đồ bổ sung để đảm bảo nó con chó nó luôn đủ canxi hàng ngày cho nó bởi vì cái canxi nano này thì nó có một cái lợi thế là nếu mà cơ thể con chó nó không cần thì nó sẽ thải ra ngoài cơ thể nó cần thì nó mới lấy cái canxi vào trong xương mọi người hiểu là như thế còn nếu không thì nó sẽ bị thải ra ngoài đấy nó có cái lợi thế của nó như thế nó không sợ bị thừa thì bù ờ, một viên một ngày thì mọi người cũng hoàn toàn mọi người đều có thể bù được chứ nó cũng không có gì cả một viên thì tính ra nó khoảng tầm 2.000 gì đấy không đến một nghìn mấy thôi 150 viên mà 250.000 mà đó ừ, đấy đấy là cái đồ bổ sung cho nó và à, rất nhiều người hỏi mình là cho ăn cái cán này thì có cần phải bổ sung cái gì khác không thì thực ra mà nói về cái bổ sung thì mỗi người muốn bổ sung một kiểu nhưng mà nếu mà mọi mọi người mà muốn cái con chó nó đạt đến cái mức độ như bọn chó nhà mình này thì chia sẻ thực tế với mọi người là nếu mà trước đây mình cho ăn 100% hạt thì mình chỉ bổ sung mỗi canxi VTB thôi đó mình chả bổ sung cái gì cả không có cái gì khác chỉ có hạt canxi chibi thế thôi đó là nếu mọi người muốn cái con chó đạt như con mức độ những con chó nhà mình còn mọi người mà muốn nó đẹp hơn muốn nó thế này muốn nó thế kia thì mọi người có thể tìm những cái để mọi người bổ sung còn khi con chó nó có thể nó phát sinh cái này cái kia thì lúc đấy chúng ta sẽ xử lý riêng từng cái một riêng của nó còn bình thường là mình cho ăn là 100% là mình chỉ cho ăn như thế này thôi chứ chẳng có gì cả còn cái đợt vừa rồi ấy là muốn thử chuyển sang cho nó ăn cái chế độ đồ ăn tươi là một và cái thứ hai nữa là nó cũng là cái giai vào rơi vào cái giai đoạn quá thời gian thì cho nó ăn thử cái đồ ăn tươi là mọi người sẽ thấy rất nhiều video mình cho nó ăn uh, cơm gà cơm bò hay là cho nó ăn thịt với lại rau đó đó là những cái để chia sẻ ra cái ăn thực tế ăn những cái đấy thì sẽ ăn ở cái mức độ như thế cũng là để mọi người post lên để mọi người tham khảo chứ còn bình thường mà nói thì uh, từ hai như mình đã nói đấy từ 2014 đến 2020 là mình đều chăm chó bằng hạt thôi ờ, trong cái giai đoạn vừa rồi nó có thời gian thì mới chăm chó thử chăm thó chó bằng thịt thì cái thịt cho chó ăn thịt nó có cái lợi của nó mà cho chó ăn hạt nó có cái lợi của nó mình cũng đã từng nói chia sẻ rồi nhưng để rồi một hôm nào ấy, mình sẽ chia sẻ một cái video chi tiết về cái việc cái ưu nhược điểm của cái việc là cho ăn đồ tươi và cho ăn đồ khô Ờ, để mọi người cùng tham khảo mọi người lựa chọn cái nào đấy mà để chúng ta chăm chó cho nó nhàn chăm chó cho nó đầy đủ dinh dưỡng nó tiêu hóa tốt ok à, xin chào tất cả mọi người à, đến đây thôi còn bây giờ là bọn này bọn chúng nó còn phải chờ thêm nữa chứ hạt nó vẫn chưa nở đủ phải ngâm uh, ngâm để cho nó nở bung ra thì nó phải mất khoảng tầm 30 phút thì nó mới nở bung được ra thì sẽ cho chúng nó ăn ok xin chào tất cả mọi người nhé hẹn gặp lại ở video tiếp theo video mà hữu ích thì mọi người cho xin một like và mọi người chia sẻ video giúp quý vị để nhiều người biết đến uh, à, nhà để nhiều người biết đến uh, trăm con chó cho nó đầy đủ nhàn uh, và vui vẻ Ok xin chào tất cả mọi người Siro xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo Bye bye ôm nhau cái là siro này